À, thế nào là nhà nằm trong quy hoạch thường là khi mà đi mua à, các bạn phải à, xem xét những cái sổ đỏ sổ hồng phải rất là kỹ có cái quy hoạch thì họ sẽ ghi rõ ở trong cái sổ luôn là có quy hoạch ha bị quy hoạch gì gì đó có thể là quy hoạch treo hoặc là có quy hoạch nhưng mà họ chưa làm để tiện ờ, cái việc mà nhiều khi cái đất đó nó cũng ờ, chưa được thể hiện hay là cái sổ đó nó cũ thì bạn sẽ đem cái sổ giấy tờ đó đi lên ờ, địa chính của quận ha bạn hỏi xem rằng nó có bị quy hoạch hay không thực ra là cái quy hoạch này ờ, đó là cái kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương ha họ sẽ có cái kế hoạch ví dụ bạn sẽ thấy một cái khu đó rất rất là nhiều đất trống và bạn nghĩ rằng là à, ở đây đất trống là chắc là à, sẽ không toàn là trồng lúa nhiều khi không phải vậy ha là được ờ, phân cho đã thành dự án mà đã phân cho những chủ đầu tư rồi họ chưa tiến hành thôi à, nhưng mà đó là những cái đất đã được quy hoạch tùy theo cái từng cái mục đích sử dụng sẽ được ờ, phân ra từng thời kỳ ví dụ như là bạn sẽ thấy ở trên cái sổ hồng của bạn nó có cái là à, đất ở ờ, đô thị hoặc là đất ở ngoài ở vùng nông thôn chẳng hạn hoặc là đất ờ, nó sẽ là đất ờ, trồng cây lâu năm hay là trồng trồng cây ngắn ngày hoặc là đất lúa rất là nhiều cái loại đất mà có những cái mục đích sử dụng khác nhau thì chỉ nên nhớ một điều rằng là đối với đất thì chỉ có đất ở ha đất ở nông thôn hay đó ở thành thị thì là chỉ có đất ở thì bạn mới có thể là à, xây dựng được còn đất trồng cây lâu năm à, hay đất trồng cây ngắn ngày thì cũng là đất à, cây trồng và bạn muốn xây dựng thì bạn phải chuyển đổi từ đất à, trồng cây lâu năm qua cái à, đất ở và bạn phải đọc đóng một số thuế nhưng mà à, bạn cũng phải lưu ý rằng không phải tất cả các loại mà đất trồng cây lâu năm đều có thể là chuyển qua được đất ở tại vì theo cái quy hoạch của nhà nước hay là theo cái quy hoạch của từng địa phương thì cái mục đích sử dụng ở cái khu đó à, nó chỉ là dùng làm cái đất mà trồng lúa hay trồng cây ngắn ngày à, quy hoạch như vậy ha họ phải giữ quy hoạch họ không thể nào mà phá vỡ nên bạn à, thấy ở trên giấy tờ đó đề là đất mà trồng cây lâu năm hay là trồng cây ngắn ngày thì bạn cũng phải đi hỏi xem là, là có thể chuyển đổi được hay không à, vì cái việc mà là dựa vào những cái giấy tờ đó những cái quy hoạch đó thì nhà nước họ sẽ cấp cái giấy tờ à, chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn ha và đó cũng là một cái cơ sở để cho nhà nước đền bù nếu họ sẽ quy hoạch ở khu đó thành à, một cái dự án nào chẳng hạn thì họ sẽ quy hoạch họ sẽ đền bù cho bạn à, với cái à, giá trị của đất trồng cây lâu năm hay là đất lúa hay là đất gì đó và làm thế nào để mình có thể biết được là đất đó nó nằm ở trong khu quy hoạch thì đơn giản nhất là bạn sẽ check thông tin à, sổ đỏ hoặc sổ hồng bạn sẽ cầm những cái thông tin đó bạn đi lên trên uh, quận ha hay là trên uh, phường xã gì đó đều có cái cái phòng mà địa chính thì bạn sẽ hỏi xem rằng là có bị ờ, quy hoạch hay không à, và trong đó là dự quy hoạch gì và một cái điều mà đơn giản nhất bạn có thể là nhìn qua bạn check được liền mà không phải mất công bạn phải đi lên đó là ví dụ như bạn thấy nguyên một cái khu à, đó mà chỉ có một vài cái lô đất nó nằm lọt thỏng bên trong nhưng mà nó vẫn là đất trồng cây lâu năm thì chắc chắn một điều rằng à, khu đó nó sẽ được chuyển đổi thành à, đất ở ha và cái chủ đó họ chưa có chuyển đổi thôi và chắc chắn một điều rằng là khi mà bạn đi hỏi thì bạn sẽ biết được là nó có thể chuyển đổi thành đất ở và khi mà bạn mua thì bạn phải xem xét là quy hoạch đó có phù hợp với cái à, mục đích và cái nhu cầu của bạn hay không ví dụ như là à, bạn mua để bạn à, làm nhà vườn thì bạn cũng có thể là đất trồng cây lâu năm thì bạn không cần chuyển đổi bạn chỉ cần một ít thôi à, để bạn xây cái nhà còn lại là mình sẽ làm nhà vườn còn nếu mà bạn à, xây hết ha thành khu nhà trọ hay là gì đó thì bắt buộc phải chuyển đổi được hết thì bạn mới có thể là sử dụng được hết diện tích của cái khu đất đó rồi à, bạn có cũng có thể à, nhờ những môi giới hoặc là những cái à, công ty địa ốc ở địa phương đó để check quy hoạch tại vì những cái người đó họ sẽ nắm rất là rõ hoặc là có những cái app hay ở trên điện thoại thì bạn có thể vào đó để bạn có thể là check à, thông tin một cách nhanh nhất ha nó có đều có ở trên cái uh, uh, internet hết uh, lúc trước thì Ờ, ở nhân trạch thì có cái điều đó bây giờ hiện tại là à, bị ngưng lại còn ở thành phố thì bạn vẫn có thể là check quy hoạch đó rất là dễ dàng ha ở trên cái khi mà bạn tải cái app đó xuống rồi ờ, câu hỏi đặt ra rằng là bạn có nên mua đất quy hoạch hay không tùy thuộc vào cái mục đích và cái điều kiện của mỗi người thì bạn sẽ xem rằng là à, bạn có mua hay không ví dụ như là cái bạn biết chắc chắn rằng là cái khu đó nó sẽ được chuyển đổi hiện tại thì ờ, nó chưa ha có thể là nó quy hoạch treo nhưng mà là trước sau gì nó cũng có thể là bỏ cái quy hoạch đó thì bạn có thể là bạn mua tại vì khi mà à, có quy hoạch treo như vậy bạn mua thì giá cực rẻ và khi nó bỏ quy hoạch thì bạn sẽ à, đạt được cái lợi nhuận rất là nhiều hoặc là nếu mà bạn cảm thấy rằng là cái giá của nó nó cũng không quá đắt ha, à, mà bạn cũng có thể sử dụng được à, và phục vụ được cái công việc của bạn thì bạn cũng có thể mua ha tồn tại cái việc rủi ro thì nó luôn luôn có những cái cơ hội nhưng mà bạn phải hiểu rõ cái cơ hội đó hay cái rủi ro đó thật kỹ à, xem rằng là mình có chấp nhận điều đó hay không và bạn phải là tự mình đi hỏi à, và kiểm tra tất cả những cái thông tin đó quy hoạch đó à, và bạn chấp nhận thì bạn hãy mua còn nếu mà bạn đừng có nghe bạn đừng có nghe môi giới hay bất cứ một ai nói à, về cái điều đó à, người ta hứa thế này thứ kia không ha bạn cầm tất cả những cái giấy tờ đó bạn đi lên trên à, ngay cơ quan địa chính của của phường của quận hay tất cả mọi nơi ha bạn hỏi thông tin nó đều rõ ràng và nó người ta sẽ trả lời cho bạn là có được hay không à, đó là một vài thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn